đã đậu trái mũ rồi lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn dù em thời thiếu nữ xa rồi còn đâu bao đêm trăng xanh tát gầu sông vui bên anh khiêu xa em đố ai tìm được lá diêu bông em xin lấy làm chồng